Có một loại nhu nhược gọi là không tranh với đời. Hầu hết chúng ta đều bận rộn cả đời, cố gắng hết sức để thăng tiến và quá nhiều người trong chúng ta có tham vọng rất lớn về danh lợi. Nhiều người thường thích cậy quyền cậy thế, không chút kiêng kỵ đòi hỏi vô đạo đức từ những người xung quanh và đôi khi dùng những thủ đoạn và lời su nịnh vô đạo đức để đạt được mục đích của mình. Đứng trước những thủ đoạn và đòi hỏi vô đạo đức đó chúng ta phải làm sao để vẹn toàn. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Bên cạnh bạn liệu có kiểu người như thế này hay không? phần lớn thời gian của họ đều trầm tĩnh, im lặng, luôn cho người khác cảm giác họ như ở một thế giới khác biệt. Trong mắt mọi người, họ dường như có chút lạnh lùng, có chút hướng nội, cũng có người cho rằng họ có đôi chút nhu nhược. Họ vĩnh viễn luôn có dáng vẻ không tranh với đời. Chúng ta từng cho rằng họ không gan già, cũng không có đủ dũng cảm, vì vậy mới không dám đi tranh với người khác sau đó mới phát hiện thực sự không phải họ khinh thường không tranh với thế giới này, cũng không phải bởi họ khinh thường không tranh với người, không phải họ lạnh nhạt, mà là đủ bình tĩnh, cũng không phải họ hướng nội, mà là rất lý trí. Họ sống một cách tinh thông, minh bạch tới độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đó tựa hồ giống như một loại cảnh giới mà chúng ta chưa đạt đến được. Lão Tử giảng, phu duy bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh ý là vì không tranh giành nên thiên hạ không ai tranh với mình lão tử lại giảng nhu nhược thắng cương cường mềm mại thắng kiên cường trong cuộc sống rất nhiều khi người không tranh giành lại là người thắng cuộc uyên giám loại hàm có ghi chép câu chuyện như sau khi quốc quân của nước tấn là triệu tử giản bị chết cả nước khắp nơi tổ chức tang lễ long trọng Lúc ấy, nước thuộc địa của Tấn Quốc là Trung Mưu thừa cơ làm phản, nương nhờ vào nước Tề. Con trai của Triệu Tử Giản là Triệu Tương Tử vì bận bịu thu xếp việc tăng lễ cho cha nên không thể xuất binh thảo phạt Trung Mưu. Sau khi an táng cha được 5 ngày, Triệu Tương Tử mới xuất binh thảo phạt phản nghịch Trung Mưu. Khi binh lính Tấn Quốc vừa đến cửa thành Trung Mưu, Triệu Tương Tử còn chưa hạ lệnh tấn công thành thì bỗng nhiên tường thành Trung Mưu đổ sụp xuống khoảng 10 trượng. Quân đội nước tấn hò hét, đang chuẩn bị thừa cơ thành đổ để tiến lên thì Triệu Tương Tử lại hạ lệnh Minh Kim thu binh. Những thuộc hạ của Triệu Tương Tử vô cùng khó hiểu, tiến lên khuyên can ông, đại vương vì sao ngài lại hạ lệnh Minh Kim thu binh. Triệu Tương Tử nói, Chẳng lẽ các ngươi không thấy tường thành của Trung Mưu bị sập rồi sao? Những thuộc hạ của Triệu Tương Tử càng thấy kỳ quái. Hỏi, Đại Vương, Ngài dẫn binh thảo phạt phản nghịch, đây là thuận mệnh trời mà hành. Bây giờ thành Trung Mưu bỗng nhiên bị sập, đúng là ông trời giúp ta. Vì sao chúng ta không thuận theo thiên mệnh, thừa cơ tấn công thành Trung Mưu? Đại Vương hạ lệnh thu binh, chẳng phải là làm trái lại với ý tốt của ông trời sao? Triệu tương tử vẫn kiên quyết, nói ta nghe hiền nhân thúc hướng nói quân tử quyết không ở lúc tình thế có lợi cho mình mà thừa cơ ước hiếp người khác, cũng không ở lúc người khác rơi vào tình thế nguy hiểm mà thừa cơ hãm hại họ. Ta tuy rằng là một người thô bỉ, cũng quyết không dậu đổ bìm leo. Ta phải đợi họ tu sửa thành lại xong xuôi mới lại dẫn binh tấn công họ người Trung Mưu sau khi biết được nguyên nhân này đã bị cảm động bởi đạo nghĩa của Triệu Tương Tử. Họ lần lượt tiến đến trước mặt ông thỉnh tội, thề vĩnh viễn từ đó về sau không phản bội lại quốc quân nước Tấn nữa. Đám thuộc hạ của Triệu Tương Tử không ngờ quân chủ không phát binh, không có một chút thương vong nào mà lại thu phục được lòng dân nên thập phần bội phục. Họ tán thưởng, bậc thánh nhân từng nói, vì không tranh với người cho nên thiên hạ cũng không ai tranh với mình. Đây đúng là nói đại vương. Câu chuyện xưa này là ví dụ sinh động cho tư tưởng phu duy bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh của lão tử. Một người hay một quốc gia chỉ cần không tranh giành với người khác, với nước khác, không có dục vọng, không có truy cầu, dùng đức thu phục lòng người thì thiên hạ sẽ không có ai tranh giành lại với mình. Tiền Trung Thư, một nhà văn Trung Quốc nổi tiếng từng chia sẻ Trong thế gian con người đầy rẫy những ham muốn vật chất này Một đời người quả thực là đã đủ đau khổ Bạn cố ý muốn làm một người thật thà không tranh với thế gian Người ta sẽ lợi dụng để ăn hiếp bạn Bạn hơi có chút tài đức, nhân phẩm Người ta liền ghen tị và tìm cách lật đổ Bạn rộng lượng, nhượng bộ Người ta sẽ xâm phạm và làm hại bạn bạn muốn không tranh với người, cần làm được không cầu gì nơi thế tục, đồng thời còn cần giữ thực lực của bản thân. Bạn muốn chung sống hòa bình với người khác, trước hết cần chu toàn với họ, cần học cách chuẩn bị chịu thiệt bất cứ lúc nào. Vì vậy, đúng là không dễ để có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ và có thể đứng trong thế giới này mà không có bất kỳ tranh chấp nào. Tôi đã thấy quá nhiều người vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau, Thậm chí trong những sự việc nghiêm trọng, cũng có người vì những chuyện vặt vãnh mà phải trả giá đắt bằng cả mạng sống. Nếu cuộc sống có thể bắt đầu lại, tôi nghĩ họ cũng sẽ hối hận vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi không dứt cuối cùng mất mạng. Nhiều người thường nói câu này, không hấp bánh bao thì phải tranh nhau thở. Câu này lẽ ra phải động viên bản thân sống tích cực, động viên bản thân không chịu thua mà nỗ lực phấn đấu. Không biết từ bao giờ nó đã trở thành câu những lời xúi dục đánh nhau của một số người. Hầu hết chúng ta đều bận rộn cả đời, cố gắng hết sức để thăng tiến và quá nhiều người trong chúng ta có tham vọng rất lớn về danh lợi. Nhiều người thường thích cậy quyền cậy thế, không chút kiêng kỵ đòi hỏi vô đạo đức từ những người xung quanh và đôi khi dùng những thủ đoạn và lời su nịnh vô đạo đức để đạt được mục đích của mình chỉ có một số ít người có thể sống cuộc sống của mình một cách tao nhã và bình yên, không tranh đua với thế gian, không quan tâm đến danh lợi, mặc cho người khác cho rằng họ lạc nhịp với thế gian. Nhiều người nói rằng thế hệ chúng ta thật sự rất khó sống theo ý mình muốn. Ai cũng mong mình còn trẻ có thể làm việc chăm chỉ, khi về già được ung dung, rảnh rỗi. Chỉ là chúng ta không buông bỏ được những chấp trước trong tâm cũng không thể nỗ lực đối mặt với áp lực thường trực trong cuộc sống cuối cùng có thể trở thành loại người mình ghét nhất đánh mất bản thân mà mình mong đợi không ai muốn trở nên hung hăng và tham lam bạn có muốn trở thành một kẻ nhu nhược nếu có thể không loại không cạnh tranh với thế giới người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc con người ta sống mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác thì sẽ rất mệt mỏi Sống trên đời, mọi việc đâu cần phải mang ra tranh đua cao thấp. Có một số thứ trong đời không phải là tranh mà có được, mà được cũng chưa hẳn là vui. Người khác có sự huy hoàng của họ, bạn cũng có sự tốt đẹp, sán lạn của mình. Vợ chồng bất hòa vì tranh đúng sai. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc liền mượn cớ phát sinh bực tức cáu giận với người chồng Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè Người ngoài sai khiến người vợ Người vợ không chịu được cảnh ấy Và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa Kỳ thực khi người chồng trong gia đình có làm một chút việc sai trái mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cục thì đừng so đo, tính toán chi ly mà sinh ra bất hòa. Những khi ấy, nếu như có thể một mắt nhắm, một mắt mở mà bỏ qua thì bạn không phải là người yếu đuối không có năng lực. Ngược lại, điều đó nói lên rằng bạn là người khoan dung, độ lượng. Khi người vợ không cẩn thận phạm phải sai lầm lớn, người chồng không cần phải nhục mạ, chỉ trích, thậm chí đánh mắng mà hãy thật lòng an ủi đối phương, ra sức tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Đây không phải thể hiện ra bạn là người ủy khuất, nhu nhược mà thể hiện bạn là người chín chắn, vững vàng và bao dung. Trên thế giới này, hai vợ chồng không phải mỗi người đều hoàn hảo 100% mà mỗi người chính là một nửa, ghép lại thành 100% mà thôi. Hai người cùng nhau học cách đối diện với sai lầm của đối phương, giúp nhau hoàn thiện bản thân và tự hoàn thiện mình. Đã là một đôi, một cặp đâu cần phải tranh luận ai đúng ai sai để làm gì. Con bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua. Kỳ thực, trên thế giới này không có người nào phải có nghĩa vụ đối tốt với bạn cả. Chỉ có cha mẹ mới có thể không so đo, không cầu báo đáp mà yêu thương chăm sóc chúng ta mà thôi. Khi cha mẹ nhắc nhở chúng ta, trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm. Đừng tranh luận với cha mẹ rằng chỗ của bạn ấm áp như thế nào, ánh mặt trời rực rỡ ra làm sao, hát hủi sự quan tâm của họ. Những lời nhắc nhở ấy chẳng qua chỉ là vì quan tâm chúng ta, sợ chúng ta lâm bệnh mà không có cha mẹ ở bên chăm sóc mà thôi. Khi cha mẹ căn dặn chúng ta phải biết tiết kiệm, đừng trách cha mẹ là những kẻ nô lệ của đồng tiền. Đừng tranh luận rằng tiền mình làm ra mình tự chi tiêu. Cha mẹ làm như vậy chỉ là vì muốn chúng ta chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này của mình mà thôi. Có đôi khi, sự lo lắng của cha mẹ là vô căn cứ. Sự quan tâm của cha mẹ là không cần thiết nhưng cha mẹ làm như vậy hết thảy đều là vì mong con cái có cuộc sống tốt sau này. Đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ, đó mới là hiếu thảo. Bạn bè bất hòa vì tranh cao thấp. Bạn bè đến với nhau vì có duyên mà ngàn dặm mới quen nhau, vì chí hướng hợp nhau mới hiểu nhau. Người xưa có câu vàng bạc dễ được, chi kỷ khó tìm, cho nên đừng bao giờ tranh cao thấp với bạn bè. Có thể công việc của chúng ta không cao sang bằng của bạn, đơn vị công tác không nổi danh như của bạn, nhưng phải nhớ rằng lao động là không có phân biệt giá trị. Có thể làm tốt công việc bằng chính sức lao động của bản thân mình thì chúng ta cũng đã được xem là một chuyên gia rồi. Có thể nhà chúng ta ở diện tích không rộng, giá cả không đắt bằng nhà của bạn nhưng suy cho cùng cũng đâu có vấn đề gì. Sự ấm áp trong căn nhà không phải được quyết định bằng diện tích lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ, mà nơi nào có sự yêu thương thì nơi đó sẽ là tổ ấm. Trong xã hội ngày nay, những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất thì dễ bị cho là người ngốc, si đần. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có, tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn, thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Tâm nhàn là phúc khí của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt. Người hiểu đạo biết tiến biết lùi, đâu cần phải ganh đua cao thấp. Người xưa cho rằng ai ai cũng có mệnh, họa phúc cả một đời của con người ta đều là đã có định số. Phú quý là căn cứ theo đức tích tụ từ kiếp trước. Nếu như vì tâm đố kỵ và sự bất mãn mà tranh đấu, làm hại người khác, thì chẳng những không thay đổi được vận mệnh của bản thân, mà ngược lại còn tạo nghiệp tích họa cho chính mình mà thôi. Trong sách U Song Tiểu Ký có ghi lại một câu đối như thế này, sùng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc, khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyền vân thư. Tạm dịch, không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Một đôi câu đối chỉ có vài chữ, nhưng lại khắc sâu được nhân sinh quan và thái độ đối với vạn sự của tác giả, được thì không hoan hỉ, mất cũng không ưu phiền vinh sủng hay chịu nhục cũng không kinh động, ra đi hay ở lại cũng không bận tâm. Cần chi phải tranh tranh đấu đấu để hãm hại lẫn nhau. Như vậy mới có thể giữ tâm cảnh ôn hòa, thanh bạch tự nhiên. Vào thời Tống có một nhà thơ cũng là tể tướng tên Hướng Mẫn Trung. Ông không bị ảnh hưởng bởi những thứ phú quý và danh lợi tầm thường. Ngày Hoàng đế chân Tông hạ chiếu thư truyền đạt mệnh lệnh bổ nhiệm chức quan cho Hướng Mẫn Trung Lý Tông Ngạc đang là học sĩ viện Hàn Lâm. Hoàng thượng nói với ông ta, chấn từ khi lên ngôi tới nay, chưa từng bổ nhiệm quan phó xạ. Ngày hôm nay bổ nhiệm Mẫn Trung nhậm chức quan này, đây không phải là một sự bổ nhiệm tầm thường. Mẫn Trung chắc là rất vui mừng. Lý Tông Ngạc bẩm, thần từ sáng sớm hôm nay đã vào trong cung rồi, cũng không biết đã tuyên bố chiếu thư, không hiểu giờ này Mẫn Trung như thế nào. Hoàng đế nói, trong nhà Mẫn Trung hôm nay khách đến chúc mừng nhất định là rất đông. Khanh qua nhà ông ta xem thử, rồi ngày mai trở lại báo cáo cho chấm. Không nên nói ấy là chủ ý của chấm. Tông Ngạc và Hướng Mẫn Trung vốn là bản thân, nên Tông Ngạc đi thẳng vào trong phủ gặp thừa tướng. Sau đó chúc mừng nói, hôm nay nghe nói có chiếu thư bổ nhiệm ngài, các quan sĩ đại phu đều rất vui cả nước đón mừng. Hướng Mẫn Trung chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tông Ngạc lại nói, từ khi đương kim hoàng thượng lên ngôi tới nay chưa từng bổ nhiệm chức phó xả, đây không phải là sự bổ nhiệm tầm thường. Nếu không có đức cao vọng trọng, hoàng thượng làm sao tin tưởng như vậy được? Hướng Mẫn Trung vẫn chỉ trả lời lấy lệ, rốt cuộc thực ra là chẳng nói gì. Tông Ngạc rời khỏi gia nhà chính, phái người đến phòng bếp hỏi hôm nay trong phủ thừa tướng có yến tiệc chiêu đãi khách khứa bà con gì hay không. Người trong bếp cũng nói trong phủ thừa tướng hôm nay yên tĩnh không người. Ngày hôm sau tông ngạc lên chiều, Hoàng thượng hỏi, hôm qua có tới gặp Mẫn Trung không? Tông ngạc trả lời, bẩm đã gặp ông ấy rồi. Hoàng thượng lại hỏi tâm ý của Mẫn Trung ra sao? Tông Ngạc đem những gì mình thấy báo cáo cả lại. Vua cười nói, hướng mẫn Trung thật sự là không quan tâm đến chuyện được mất, trong tâm không nghĩ gì đến quan tước. Có thể thấy hướng mẫn Trung đối với việc thăng chức thì hoàn toàn bình thản. Có lẽ do trong tâm không có quá nhiều ham muốn, nên mới có thể không bị danh lợi ràng buộc. Phạm Trọng Yêm đời Bắc Tống trong tác phẩm Nhạc Dương Lâu Ký cũng trình bày đạo lý làm quan, làm người không cảm thấy hài lòng bởi lợi ích vật chất cũng không cảm thấy buồn phiền cho số phận không may. Địa vị cao ở nơi triều đình thì lo cho dân, đi xa khắp bốn phương trời thì lo cho vua. Tiến cũng lo mà thoái cũng lo, vậy thì lúc nào được vui đây? Điều đó chính là lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ vậy. Giữa người với người, nếu như có thể hiểu nhau nhiều hơn một chút thì hiểu lầm sẽ chẳng còn. Giữa tâm với tâm, nếu như có thể bao dung nhiều hơn một chút thì tranh đấu sẽ ít đi. Đừng chỉ dùng ánh mắt của mình để đi nhìn nhận người khác, bình luận người khác hay phán đoán một sự việc đúng sai. Đừng quá truy cầu người khác phải có cùng quan điểm giống mình và cũng đừng bắt buộc người khác phải hoàn toàn hiểu mình. Mỗi người đều có riêng một tính cách và một quan điểm của bản thân mình. Bởi vì con người thường luôn đề cao bản thân, xem trọng bản thân nên mới suy tính thiệt hơn, mới lo cái được, cái mất và cần người khác lý giải mình. Kỳ thực, xem nhẹ mình một chút, để cao người khác một chút thì tâm mới vui vẻ, khoái hoạt. Người mà có tư tâm càng nhiều thì khoái hoạt còn được bao nhiêu. Người nhường nhịn không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được tôn trọng, biết tiến biết lui lùi một bước biển rộng trời cao. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao và là một loại hàm dưỡng. Người biết nhượng bộ là người đáng quý. Họ biết buông bỏ ý kiến, quan điểm, lợi ích cá nhân của mình đúng lúc mà mở đường cho người khác. Buông bỏ được không phải thua mà là thắng được lòng người. Khi bạn sống nhiều một chút bình thản, nhiều một chút ấm áp thì cuộc sống mới có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Cảm ơn vì đã xem chương trình của chúng tôi. Hãy nhấn like và chia sẻ để người thân và bạn bè cùng xem video. Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống.